Vâng thưa các bạn là chúng tôi đang có mặt à, tại à, ruộng cà của nhà em Trần Thị Hợp à, ở thôn Tiến. Thôn Tân Tiến. Tân Tiến, xã Minh Tân. Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và trên cái ruộng cà cuối vụ này thì đã ứng dụng cái phân Sinic trong vụ vừa rồi. Và sau đây thì chúng tôi phỏng vấn bà Trần Thị Hợp để xem cái quy trình và ứng dụng cái phân Sinic cho cà như nào. Vâng thưa thưa bà Trần Thị Hợp, ừ, bà đã ứng dụng cái phân silic này cho cà như nào? À, <clears throat> quy trình là từ lúc em à, gieo cây con, gieo cây con thì em cũng à, tưới cái loại này là em pha loãng rồi em tưới là đầu ra là nó ra rất dễ rất là nhanh. Mà hai nữa là em cây đến tuổi trồng thì em mang ra em trồng. À. sau được 7 đến 10 ngày thì em hòa phân silic này ra em tưới. Hòa bao bao với tỷ lệ như nào? Hòa là đi em hòa một gói này <coughs> một gói này là em em à, trồng là đi à em tưới là đi à, ba quẩy ba quẩy ba quẩy là bằng bao nhiêu là 150 lít chậm thôi một, ờ, một quẩy là 50 lít à vâng, vâng. xong thì một... tưới tưới cho diện tích là một sào tưới vâng, cho diện tích một sào đúng không diện tích là một sào vâng vâng cứ vạch tiếp đi và sau sau mấy ngày thì lại tưới tiếp cứ từ 5 đến 7 7 ngày lại tưới ờ, tiếp năm bảy ngày lại tưới tiếp và vâng. trên cái ruộng này thì trong cái giai đoạn mà cây mới bén chân xong thì bà tưới được mấy lần? Tưới xong, thì được uh... chậm chậm. Tưới được mấy lần nhỉ? 3 lần. thì tưới được bốn lần, mỗi lần cách nhau bao nhiêu ngày nhỉ? Mỗi lần cách nhau 7 ngày. 7 ngày. Vâng. À, thế rồi sau đó thì uh, giai đoạn nào thì mình uh, mới bón uh, cái uh, cái cái túi 5 cân? ạ từ ờ, từ khoảng từ hai 20 ngày đến ờ, đến 30 ờ, ngày là một tháng đấy. Ừ. Vâng. Cùng vạch vạch ở bên bên đây hấp lên đấy đấy đúng rồi. Đấy. Thì um, bà bón như thế nào? Em bón em có một Vạch chậm thôi, từ từ từ từ, từ. Vạch thật chậm, vạch chậm chậm. Từ nhé. Đấy chú vậy để cho thấy cái quả nó ra cái cái, cái lá nó vướng này, này. Đây, đây. À. đấy đấy đúng rồi đúng rồi bên này nữa bên này nữa bên này đấy đấy đấy sau rồi đến giai đoạn nào thì bỏ một cái tay bên này ra thì được đấy đúng rồi đúng rồi đấy đây quả đây các bạn này thì giai đoạn nào thì bà lại lại dùng cái túi 5 cân từ từ hai hai mươi ngày đến 25 ngày thì bà bón thế nào? Em bón ờ, em cho một xào thì em cho hai túi. Hai túi 5 cân đúng không? Vâng. Cái túi này. Hai túi 5 cân đâu ừ. Đấy, hai cái túi 9 lít thì 5 cân và hai túi là một yến. Ờ. À, cộng với cái gì nhỉ? Em cộng thêm 5 5 cân NPK. Hai túi 5 cân này. Cộng vâng. thêm N, 5 cân NPK loại gì? Loại 16 16 trừ đấy. À. Vâng. 16 16 trừ mình trộn vào. Vâng, xong mình, mình trộn mình trộn đều lên. Trộn đều lên. Vâng. Xong rồi mình làm nào? xong là em ờ, bỏ bỏ em ờ, bỏ vào xuống đất này xong là em ờ, hót đất vào à vâng, bỏ vào gốc vào em em bỏ vào gốc không em bỏ bỏ cây gốc ra bỏ cây gốc vâng bỏ cây gốc ra một ít và giữa vâng. khoảng cách giữa hai cây như này các bạn nhé vâng. đấy đấy thế thì và sau đó vun đất vào vun đất đấy và nấp phân và và từ đó đến nay thì mình có bón thêm cái túi 5 cân này không xong đến lúc lúc khoảng tầm từ 20 đến 25 ngày thì em bón một lần xong đến lúc Ờ, tầm khoảng ờ, độ chục ngày nửa tháng nữa em bón một lần nữa cũng lại bón như vậy em bón đúng như vậy nữa thế ừ. là thôi là là hái quả là là cứ chờ chậm chậm từ từ vâng. giữ giữ thế vâng. thì à. bắt đầu là là được hái quả vâng thế và ừ, từ đợt hái quả đến lần đầu cho đến lần này là lần thứ mấy rồi lần thứ 4 thứ năm rồi à vâng hái được 4 năm lần rồi vâng lần đầu tiên thì bà thu được bao nhiêu Bao nhiêu tạ trên một cái xào này? Lần đầu thì một xào thì ta tầm khoảng được 50 cân thôi, nó mới bói mà. À. Thế xong dần dần thì sai dần. À. Đấy. Thế lần sau những lần sau thì chú Dũng rồi đấy, để phỏng vấn tí. Ở những lần sau thì bà ờ, thu được một ờ, xào này thì thu được bao nhiêu? Lần sau thì nó cứ lên gấp gấp đôi gấp ba luôn gấp đôi gấp ba vâng ừ. nó lên gấp đôi gấp ba luôn không ừ. kể nó lứa nó sai năm lứa hôm vừa rồi em cũng được trên hai tạ luôn trên hai tạ cho một diện tích là bao nhiêu vâng là diện tích là bao nhiêu một xào đi ạ một xào á vâng một xào là được gần, gần hai tạ gần hai tạ vâng gần hai tạ ừ. luôn đấy mà đây tổng diện tích ở đây là có bao nhiêu nhỉ chỗ này là một xào rưỡi à một xào rưỡi vâng. vâng thế và một xào rưỡi là được chảy còn ra đến kia thì là còn cái túi 300 g này bà có phải phải về sau gần đây có phải phun gì không có nhà em vẫn hòa ra nhà em phun Bao nhiêu lâu thì lại phun một lần? Nhà em cứ phun à, thường thường là cứ 7 ngày đến 10 ngày à. phun là Rất là tốt ạ. Vâng. À. Và sau đây thì ta nhận xét về thứ nhất là nhận xét về về, về ờ, cảm quan của cái tổng thể của cây trên cái cái cái ờ, ruộng cà này. Dạ. Vâng ờ, thưa ông Dũng là với tư cách là giám đốc phó giám đốc hợp tác xã uh, giám, đốc, giám đốc hợp tác xã của xã Minh Tân giám đốc ờ, dịch vụ nông nghiệp ừ, của xã Minh Tân, ờ, huyện Phú Xuyên thì ờ, ông đánh giá về cái cảm quan của cái uh, diện tích cà này như nào? Tôi đánh giá về cảm nhận được với lại uh, tính toán được ra là cái ruộng cà này là đạt cái năng suất so với coi như là một số các cái ruộng khác mà mà uh, chỗ uh, chị hợp này là là, là, là bón phân sonic. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm này thì là là cái ruộng cà này là nó chuẩn bị coi như thế là là là, là ừ, cuối vụ rồi thế nhưng mà ngược lại thì là chỗ xanh. <laughs> chị ờ, hợp này là bón cái phân dân ích bón thêm vào vào đấy là để cho coi như là nó kéo dài cái thời gian của cái sinh trưởng của cây cà này đến bây giờ vẫn còn tốt như thế này vâng, đấy và nó rất là xanh kể ra mà ừ, trong cái thời điểm mà giữa chính vụ cách đây độ khoảng 25 ờ, ngày về trước hoặc 20 ngày về trước thì nó rất là sai rất là to quả nó to và nó rất là sai vâng thế nhưng mà đến cái thời điểm này thì là quả thì nó nó, nó hơi nhỏ hơi nhỏ. và nó là cuối vụ rồi thế nhưng mà đến cái thời điểm này là cây là rất là tốt và rất là xanh đấy quả rất là sai so với coi như là một số các cái ruộng mà người ta chưa dùng cái phân này bao giờ đấy. cái thứ hai nữa cái thứ ba nữa là khi chúng tôi đưa cái ờ, phân silic của bộ Chị Tân này về thì là một số các cái hộ nông dân ở đây là cũng là tiếp thu rất là nhanh. Vâng, từ từ để cho thấy cái kia. Điển hình như là, như là chỗ uh, ờ, trường đây là thôn Tân Tiến đấy chỗ này cái ruộng này là khoảng sáu rưỡi thế mà trong khi đó coi là cái ờ, nứa thứ hai thứ ba rồi nứa đến nứa thứ, năm thứ sáu là có toàn coi như là hai tạ trên một xảo vâng đấy rất là tốt đấy đây quả đây đấy quả rất và thưa bà hợp thì cái cà dùng phân xinic này bán nó có được giá hơn so với cà dùng phân thường không thì em bán giá thì cứ cứ ờ, họ thì cứ khen là đẹp thôi chứ còn giá thì họ vẫn cứ giá chung nhau ừ, vẫn hết bình thường, vẫn bình thường vẫn bình thường cái đó đẹp vâng. nó bán chạy hơn bán chạy hơn họ vâng. cứ đến nhà họ lấy là lấy họ cứ khen à và cứ khen là quả rất đều mà xanh mã mà rất đẹp cái này về nói về ăn thì nó thế nào ăn nó rất có... giòn và ngon ạ rất giòn vâng. và và ngon đúng không vâng. Vâng. Và màu, thế và màu cái mã rất rất là xanh vâng ở đây thì ờ, tôi chúng tôi đánh giá là mặc dù là ca cuối vụ nhưng mà uh, so với những nơi khác thì uh, nó chưa được sai lắm thì à. cái ca này uh, bà... Ô chị ơi em mới chảy đấy à vâng, vâng. em em mới chảy đấy em mới chảy nếu mà phải đến ngày đến ngày chảy thì nó ra mới hoài. sai nó mới ra vâng đây này chị ơi có cả quả con cả quả to đâu đây, đây bạch này. chậm thôi bạch thật chậm thì mới rõ đây đấy cả quả con đây. cả quả to đây đấy. cả quả con không vâng. đấy. cả quả con cả quả to đây Đúng này cái, những cái quả như thế này này thì là nó, nó mới chảy rồi thì là nó ấy. chậm chậm đấy. nâng nâng cái quả cà lên đấy vâng đấy cái quả cà nó rất là mỡ đẹp đúng không? Vâng. Và đây ví dụ như những cái quả đấy thì sắp thu nhưng mà những cái quả như thế này đấy thì lại đấy. đang chuẩn bị vâng. tức là cái quả này thì đang à, lớn này, vâng. cái quả này thì mới ra này, mới vâng. đậu này nhưng mà trên đây nó lại có hoa như cả này. hoa luôn nó, đấy, hoa này. nó không đấy. Gần, đấy cứ lớp nọ vâng. lớp kia chị ạ nó kéo kia. dài cái thời gian vâng. của cây vâng, sinh trưởng nọ, cây kia đáng ra là không bón cái phân sân ích này thì chỉ được được khoảng đây này chị ơi được khoảng hai tháng nhưng mà kéo dài khoảng quả to này quả to này không là quả nhỡ nhỡ vừa vừa bé bé đấy vâng đấy cả hoa cả cả, hoa cả quả con đấy vâng nó rất đấy. vâng nó rất là sai nếu mà mình quay trước khi mà thu thì chắc là nó sai lắm vâng. sai lắm chính vụ vâng. để sai năm bà vâng. con ạ Vâng, thưa ông Dũng là ờ, ông đánh giá về cái tỷ lệ kéo dài lứa ở đây như nào? Nó kéo dài tầm độ khoảng 20 ngày nữa. 20 ngày nữa. Nếu mà dùng vân thường thì thế nào? Nó cây nó rạc trước 20 ngày. À, bón ờ, vâng. phân xứ định nó kéo dài được vâng. 2 đến 25 ngày nữa. Vâng tí ông cho chúng tôi đối chứng với cái, ruộng của xã viên bên cạnh không dùng phân Sinic để chúng ta thấy rằng đây mình có thể là vâng ông Dũng ông quay dùng bạch dùng chúng tôi một cái chỗ này. Bạch chậm thôi, bạch chậm bạch. Đây cả hoa cả nó ở cái, cái nhánh dưới này vâng đây đúng rồi tôi phải cắt bớt lá đi thì mới nhìn thấy đấy là chảy rồi đấy vâng đây chảy mới rồi chảy. các bạn này. mới chảy vâng. đi mà nó đây thế này này vâng. đây sai này các bạn này sai như này này đấy, mới chảy rồi đây mà trên cây nó cũng có hàng ờ, hàng cả lớn cả bé nó cũng phải hàng à. chục quả đấy mà đoạn dưới kia sai vâng, đây ạ đây đây đây đây có có những cây có vài tới vài chục quả ấy. nhỉ Ôi nhiều lắm. Đây nhiều là lắm. mới có một mé đấy. Vâng, đây là một mé. Đúng một, rồi. Một một, mình một mé mới, cây đấy. Mới lật có một mé lên đây các bạn này, chậm chậm thôi. Một một mé cây. Chậm chậm thôi. Vâng. Đấy, một um, mé cây đấy. Vâng thưa bà Hợp, bà đánh giá về cái ờ, dùng phân Sinic thì cái cà nó có nhanh lớn hơn không? Đây, từ từ nhá. Vâng. Thì chậm đấy. đây đây đây. Đấy, đây. một mé cây đấy. Đây các bạn này, đây chúng tôi quay nguyên vẹn một cây cà đây. Để cho các bạn thấy nào. Cây rất cứng và rất là nhiều nhánh. Vâng nó lấp ở trong lá này cho nên nhiều quả mình cũng không nhìn thấy đâu vâng. đây đây các bạn này một cây cà đây chỉ là một mé thôi thì đã có tới vài chục quả như này rồi thì còn cái mé bên kia nữa thì đương nhiên trên cây nó rất nhiều đấy nó rất nhiều đấy đây các bạn nhé chúng tôi quay quay từ bên này sang quả bên cà này. rất là đều mà rất là mã rất là sáng mã mà xanh xanh quả rất đẹp đây. Nó như là con gái 20 ờ, mà phấn son vào đấy. <laughs> nó mỡ màng đúng không? Quả cà vâng, mỡ màng. Quả cà đấy. rất mỡ màng, vâng. ăn rất giòn. Ừ. À, vâng ờ, thưa ông Dũng, ông đánh giá về cái lá cà và cái hoa đây như nào? Ờ, cái lá này thì là bón cái phân giới định nó dày. Nó dày mà nó to, to hơn. Đấy, vâng. nó dày nó rất là dày lá. Đấy, là ông Hay lật là mặt cái... sau là lá này sẽ là dày đấy. lật mặt sau này. Mặt sau là nó rất là trắng. Vâng. Nó, nó, nó không có đỏ nhiều với lại nó không có tía, nó không có tím. Vâng. Hai nữa là cái thân này này nó rất là cứng. vâng. Cứng của nó to nó bụ. Đấy mà hai nữa là cái thứ ba nữa là bón cái phân xứ này này nó ra nhiều các cái nhánh này này. Nó nhiều nhánh. Đấy, nhiều, nhiều nhánh, nhánh là nó khi cái nhánh này, này nó sẽ ra ra hoa. hoa đấy. đấy cho nên là cái cái hoa này nó rất là là, là Đây, nó đậu đấy nó, nó đậu, đậu, đậu hoa rất nhiều nhánh sẽ đậu quả các nhánh nó gần nhau phải không vâng, vâng. đây này có các một... nhánh nó không kéo vươn lên chị ạ ừ. đấy hoa của nó có một chùm thì nó lại ra hai hoa ba hoa vâng hai ba hoa đúng không đấy. Ừ. Để em đặt cái rất chỗ là sai hoa vâng. mà cái màu đấy. hoa thì nó lại là tím kiểu khác nó tím uh, ông đánh giá về cái ờ, màu hoa ở đây nó như nào màu hoa nó tím nó rất là, là, đẹp và nó rất là, là dịu đây các bạn này một cây mà nó sai vô kể luôn đấy rất nhiều quả đây đấy. rất nhiều rất nhiều quả này chỗ nào vạch lên chỗ nào có quả mà vừa mới hái hôm qua đúng không vâng đấy đây này cái cành này ấy ra này đây này trong này này, này. đây đây đây đấy đây đây có thể cho các bạn thấy này ừ, rất là sai mà uh, em đánh giá về cái tỷ cái cái uh, tình hình sâu bệnh đây thế nào Ừ, rất là kháng bệnh rất là tốt ạ à. Vâng. và hạn chế hạn bệnh. chế sâu bệnh luôn đấy là cái cái nhược là cái và vâng, cái mới điểm. bệnh bệnh nữa chị ạ ừ. bệnh cũng hạn chế luôn hạn chế bệnh luôn ừ. nếu thông thường thì trên một rào này thì mình sẽ phải phun bao nhiêu lần thuốc trừ sâu ừ. Ôi giời, nếu như mà không bón thì nó khoảng đến, đến, đến, đến chục lần thật thế nhưng mà khi nó bón cái phân silic này thì giảm là... đi nó khoảng đấy, được ờ, sáu mươi phần trăm dùng dũng vạch cái hộ cái này đấy vâng tầm được khoảng 60 phần trăm 60 phần trăm phun vâng. Ờ, trừ sâu mà chúng tôi ở đây sẽ hạn chế phun thuốc trừ sâu đấy vâng. hạn chế em bạch phun ừ. không, không dám bạch, phun em sao em bạch luôn cái chỗ đây đây đây các bạn nhé chúng tôi có thể quay liền trong những cái khóm cà gần nhau đây thì đây ờ, vạch cái lá này trụng trụng nó vào thì mới thấy được thấy đúng không lật cái quả ra cho bà con thấy chú dũng ấy cái chỗ này đi đây có thể ba cái khóm cà liền nhau đây đấy quả rất là sai mà nó còn nấp trong lá rất nhiều mà đây chỉ là một một cái ờ, mép một cái ờ, mé của cây thôi đấy và vặt bớt những cái lá vàng đi thì mới nhìn thấy đấy. một cái mé vàng một mé cây mà đã quả đã xanh như này đấy quả xanh chủ yếu là bây giờ nó ra cái ờ, quả tránh cái quả con nó cứ lớp nọ lớp kia mà vâng thưa ông ông đánh giá về cái uh, tình hình cái cái tỷ lệ sai quả đây nào Nhìn chung thì ờ, đối với cái cà mà bón cái phân silic này thì ờ, thực ra là nó có mấy cái yếu tố rất là ờ, rất là lợi. Một là cái quả của nó thì là nó sẽ sáng mã. Đấy. Vâng. Mà cái giá thành cái bón phân silic này là bán là cái giá thành nó sẽ cao hơn được cái là cái bón phân của của thông thường cái vâng. thứ hai là cái chỉ yếu là chỗ nào thế đấy chị vâng. kháng được sâu bệnh cho nên là cái giảm thiểu về cái kinh tế cho các bà con là làm một sào cà này đối với phun so với cái cà thông thường là nó cũng đã giảm được từ 100 đến 100 rưỡi tiền thuốc phun tiền thuốc phun đấy đấy là quan điểm vâng. là về cái ờ, góc độ để ờ, bón được cái phân uh, silic này cái thứ vâng. hai là cái tuổi thọ của cái cây cà này nó sẽ kéo dài kéo dài ra so với cái, cái cà chúng ta trồng thông thường nó từ khoảng 25 đến 30 ngày vâng. trong đó là đã mình đã được coi như vào 6 lứa Đấy, 6 vâng. lứa cà này mà chúng ta thu tính về kinh tế thì nó cũng đã đạt được tên tiền triệu rồi. À thế à? Đấy, 6 lứa là được tiền triệu rồi. Một ờ, một vâng. sào cà mà trong 6 ờ, lứa là bán như thế là Mỗi phải thu tiền, tiền triệu <laughs> rồi. Thế cho nên là cái do so cái lợi lợi ờ, năng suất thế rồi là cái, cái cái về cái mặt kinh tế thì nó sẽ đạt hơn là so với dòng mình dòng mấy cái phân thông thường. Vâng. Qua cái quan điểm tôi đánh giá là như vậy. Vâng. Nếu mà dùng thông thường thì sẽ được mấy đứa? Dùng thông thường thì thường thường là cây cây cà này tuổi thọ của nó rất, rất, rất là rất dài, dài từ à? 6 đến 8 tháng. Vâng. Thế nhưng mà nếu cái cây cà thông thường kia nó chỉ dùng được khoảng 7 tháng thôi. 7 tháng. Nhưng cái này nó sẽ kéo dài được 8 tháng. Vâng. trong đó nó khoảng 3 ờ, đến à, từ 4 đến 5 tháng thu. Thì mỗi một tháng là thường thường là thu từ 6 đến 7 lứa. 7 lứa. À. Đấy, nó vâng. như thế vì cứ 4 ngày 5 ngày là ta hái một lứa. Vâng. Thì cứ quy vòng như thế là chúng ta là là là, là, là doanh thu. Vâng. <clears throat> Thế sau đây thì mời các ông ờ, cho chúng tôi sang để đối chứng với cái ruộng bên cạnh. Rồi, ờ, bên cạnh vâng, đi. Ta sang đối chứng với cái ruộng bên cạnh để không dùng phân xinic. Vâng, ờ, thưa bà con là chỉ cách có một cái đây ạ, đây là cái ruộng dùng phân xinic của nhà em Trần Thị Hợp này. Đấy, ở à, tay tôi thì cách một cái ruộng ngô. Cách một ruộng ngô là sang một cái ruộng uh, cà dùng phân bón thông thường. quay lên ờ, ruộng đạt nhá. Vâng thưa bà Hợp là đây là ruộng của nhà ai ạ? Ruộng của nhà của của nhà anh Dũng Thu ạ. Vâng. Yeah. Yeah. Đây. mình mình đi xuống chỗ này nó mới dễ xuống này. Đây, ruộng này là dùng phân bón thông thường các bác này. Các bạn này. Đấy, tại thời điểm này thì đã thấy có những cây. À, dạ, Thứ nhất là mình nhìn tổng thể ở đây thì đã thấy là cà nó vàng ừ, là có chiều hướng là biểu hiện là tàn vụ tàn cây rồi đang chết và đây có những cái cây nó chết như thế này Vâng. em em vạch à, dùng một tí lên tí. Đây. Nó thêm đây. Nó, nó không có làm gì có quả đâu. À, đây đây đây vạch những cái cây này. Cây ngoài cung. Cây này, cây ngoài cùng. Đây, đấy. Không có quả các bạn nhé. Không có quả. Cũng có đấy. nhưng mà cũng à, có ít lắm. Ít hơn, đấy. ít hơn. Đấy. Có thể mình vào đây. Anh vạch dùng em cây này. Những cái cây này xem nào. Đây nó vàng vàng như này rồi. Đấy. Đây. Quả thì thưa thớt lắm, không không gần như không có quả. Mà cái hoa nó không đậu. À, hoa không đậu mà cái động vào cái là nó rụng. À, mà cái nhánh nó ra ít đúng không? Đây nhánh cái nhánh như nhánh như đằng kia là đây. nó ra nó sai nó. Đây đây đây đây những cây này này. Đây những cây cây nó đây. còi hơn. Còi hơn và cái tán của nó hẹp hơn đúng không? Đây đây vâng. có những cây chết này. Chết mà cái đây, có cái những thân của nó bé. Ừ, cái thân cái nó bé thân vành bạch hộ cái thân cái. Cái thân nó bù nó như con tay. Đúng rồi. Đây. đây. Đúng rồi. Đây cái thân của nó thì nó có vẻ là nó bé, thân bé này. Cây đơn cây. Đây cây lạnh thế này thân cây ờ. đấy hoa thì ít hoa mà nhánh ở đây thì ít nhánh đây mình có thể là thấy là những cái nhánh này này cái kia nó cành lá nó phát triển xung xuê mà nhánh nó ra nhiều đúng không còn đây nhánh nó rất ít này vâng. mau nhánh mau, nhánh mau hoa mau nhánh mau hoa lớp nọ con lớp kia đấy đây vào tiếp tục vào những cây này thế này đây em vạch để cho một vài cây lên xem đây cây nó bé ừ, quả ít lắm thưa thớt không đáng kể đấy thì ờ, vâng thưa ông Dũng là qua đây thì ông có cái khuyến cáo gì với bà con ở, ở Minh Tân nói riêng và Phú Xuyên nói chung ạ Ông vâng, mong rằng coi như là, là bà con xã viên và toàn thể nhân dân uh, tiếp thu được cái uh, cái cái, cái phân uh, Sonic mới này vào uh, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp là hàng uh, đứng hàng thứ nhất thứ nhì của của các ngành nghề thế nhưng mà cũng muốn mong rằng coi như là bà con ờ, ờ, xã viên coi như là Đấy, là ờ, chị nên tìm hiểu chị cũng dùng cho nạc và cái nên dùng cái phân này cho nạc tạo đấy. cho, cho coi như là về cái kinh tế cũng như là về cái xã hội nó phát triển về cái nền kinh tế còn nếu như mà mình không đi sâu vào cái phân này thì cũng không thể biết được đi sâu vào thì mới biết được là về cái hiệu quả và cái năng suất nó, nó như thế nào vâng rất là cao mình cảm vâng. nhận đúng rồi và um, nếu như mà khách ờ, muốn đến thăm cà hoặc là muốn đặt mua thì ờ, bà có sẵn sàng không ạ bà có thể giới thiệu với mình đi ờ, địa chỉ cũng như số điện thoại đi ạ em ạ vâng em Trần Thị Hợp ạ à thôn Tân Tiến, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội. ạ. Vâng. ai cũng vâng. nhu cầu vâng. thì đến mua phân thì em ok luôn. Vâng. Vâng, em giới thiệu. Vâng. Và, và um, cái Ruộng cà này thì bà dự đoán sẽ thu được ruộng cà mà dùng Sinic thì ờ, dự đoán sẽ thu được ờ, trong bao lâu nữa? Ồ, oh, còn nâu dài lắm chị ạ. À, rất à? xanh như thế kia còn rất là nâu ạ. Vâng, đây còn xanh như ở bên vâng, kia. Ruộng cà nhà em là Trần Thị ở bạn rất ờ, còn em còn thu còn rất là nâu dài nó vâng. mới tàn Vâng. Và tổng thể là mình thu 4 năm lần thì là mình đã được được tấn chưa? Sắp được tấn chưa? Ừ, gần được một tấn rồi đấy. Gần được một tấn rồi. Vâng. Và cà giá cà hiện nay là giá bao nhiêu? giá cả hiện nay thì hôm nọ thì ờ, giá nó thất thường hôm nọ thì là 10 nghìn đến ừ. 10 vâng, nghìn một cân. Vâng, 10 à. nghìn một cân. À. Đến hôm vâng, đến hôm nay thì ờ, giá hơi xuống một tí thì là ờ, tầm 5 nghìn 7 nghìn. À. Đấy. Thế thì vâng, nó thực tế như thế mà. Thế thì trồng cà thu nhập cũng rất tốt đúng không? Vâng, vâng. Thế thì lần sau mà chuẩn bị đến nưa hái thì bà mời chúng tôi đến để chúng tôi làm phóng sự nhé. Vâng, vâng. Hoặc là có thể đến giai đoạn mà phun tưới thì vâng, chúng tôi vâng. sẽ tài trợ cho phân vâng, để bà vâng à, dùng để đạt được hiệu quả cao vâng. và cuối cùng thì xin à, cảm ơn ông Dũng vâng. <laughs> cảm ơn các ông à, trong đoàn và kính vâng, chúc xin, à, vâng. chào tất cả kính chúc bà con bà con vâng. khi nếu mà cảm nhận được vâng, nữa là, là xuống cái ruộng nạc thôi phân sonic vâng ở nhà hội trường đang gọi rồi vâng tôi Hôm nay thì đang làm một cái hội thảo của gần 200 đại biểu xã viên nữa là ở trên thôn Bái Xuyên vâng. của xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vâng. mở rộng cái thị trường về cái phân vâng. để cho bà con coi nhận biết được và ấy, ờ, cứ dùng thử cái phân này xem dùng thì biết biết thì mới được dùng đúng rồi <laughs> vâng cảm ơn các đồng chí và ngô nhà em đấy và chúng tôi phải à, tạm biệt các bạn ở đây để về nằm chương trình ờ, hội thảo ở um, thôn Bái Xuyên, Bái Xuyên. À, um, xã Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn. À, Hẹn gặp lại vào những clip tiếp dạ. theo.